what's what what name here? Uh, this called Batuan Temple. Batuan. À. Batuan. Batuan Temple. Yeah. Ở đây là ngôi đền Hindu rồi. Yeah. Yeah. Hindu của người Hindu các bạn. À, à. à Đây, đây, là cái cổng vô ha. Và bây giờ mình sẽ chụp chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Diệu Trần Travel à, Thì à, cái video này là à, mình đang đi tới à, hòn đảo Bali của Indonesia à, Và mình đang tới một cái à, ngôi đền Baton à, của à, người Hindu ha à, Thì do đặc, đặc tính như là à, một cái sự à, à tôn kính à, của à, ngôi đền của của người à, Hindu á thì khi các bạn mà tới đây tức là khách du lịch á tới đây thì à, à mình cần phải à, choàng một cái xà rông ha à, thì cái xà rông này thì người ta cho thuê các bạn à, tức là sẽ che cái phần từ cái à, cái eo trở xuống với ờ, cái chân ha còn cái phần trên thì cái áo thì các bạn không cần phải che chắn như thế nào hết ha đó đây là đặc đặc đặc, đặc trưng của cái cái chỗ này ha Yeah, thank you. À, dạ, okay. Thì đây là cái dạ, ngôi dạ. Ờ, ngôi đền như là rất là cổ các bạn. Thì các bạn cũng thấy được ờ, vài cái bức bức hình mà mình chụp á thì ờ, một cái kiến trúc rất là um, rất là độc đáo ha. À và các bạn nhìn cái quang cảnh rất là đẹp ha. À, rất rất là Bali luôn á. Very clever. đó thì bây giờ thì à, mình đang đi à, tham quan ở phía trong đó thì mình có để để một cái vài bức hình để các bạn có thể thấy được cái à, khung cảnh ha <laughs> thank you that's right thank you Oh, Vietnam, <laughs> very good. So am I. you have Sinchao. Friend, you have friend. Yeah. khi mà đi tới cái chỗ này cái chỗ mà du lịch đó các bạn mà ở nước ngoài mà bỗng dưng gặp người à, Việt Nam ờ, cảm thấy rất là vui và rất là thú vị ha à, mọi người chào nhau như vậy đó <laughs> còn đây là cái um, chú tài xế taxi ha các bạn thì khi mà các bạn tới du lịch ở um, Indo uh, ở Bali á, thì uh, rất nhiều tài xế taxi người ta có một cái tour á các bạn cái tour tức là uh, khi các bạn uh, uh, thuê xe taxi người ta sẽ chở các bạn đi một ngày và trên xe taxi thì có những cái địa điểm du lịch nổi tiếng thì uh, các bạn có thể chọn để người ta y như là người ta sẽ hướng dẫn cũng như là người ta sẽ tư vấn cho các bạn là ở chỗ này đẹp chỗ kia sao đó thì các bạn có thể đặt taxi là đi nguyên một ngày đó thì các bạn là ăn uống rồi dừng chân gì đó à, tùy rồi các bạn thích ha thì chúng ta sẽ tính tiền theo ờ, ngày ha how much did it cost the gimbal 400 hmm. for million Vietnam but Maybe uh, 200. Yeah, yeah, 200 Aussie. Yeah. Great. Yeah. All right, so this is all the original stuff. Wow. Yeah. The bit yeah but see it's it's duh, duh, duh, see how it's, it's not it's not panning smooth maybe you stop and you Start do again. Và okay. ngay chỗ so, cái so cảnh này khi mà mình à, tham quan xong ngôi đền á, thì à, có cái chỗ mà người ta bán à, những cái thức ăn rồi những cái nước uống để cho à, khách người ta có thể à, nghỉ ngơi à, ăn một xíu à, à, thức ăn nhẹ như vậy ha ăn snack á rồi uống nước nghỉ ngơi xíu ha đó mọi người rất là thân thiện các bạn screen, screen cap. Đây thì à, cái video đến đây là hết rồi à, thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo hy vọng là các bạn sẽ thích video và chào tạm biệt các bạn nhé và đừng quên subscribe cái kênh youtube của Vũ Trần Travel nha Ok, see you later